khởi lúc của mùa mùa của trao chú Giêsu khờ cái nhua si mùa phía tu chú Giêsu có phải nhua si đã chi nhua si và chú ta có đi sao cô và chú yêu cho cô mùa 我是豆壳，他把去才搞着，把个感情搞多么是不能。 kể lư non đài vẫn chưa ý lê trao xia qua có lũ nè thiên ba có cho tin chế thao cờ có thiên ta mù chênh chênh ta phải sẽ có gió và có kể chê có chùa mua sẽ mua nữ chỉ kể ta nghe bao tư lo ôi luôn chia nê tí thao cờ có kia đi tư chưa về Jesus kể nữ ngọn đài vắng chữ ý lệ trao xia qua có lưu nên thia ba có cho kiên duyên thao cờ có thia ta mu chênh chênh